Hiện nay, vấn đề tái cấu trúc ngành điện và ngành năng lượng đang được chính phủ chỉ đạo quyết liệt, cùng với việc đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được phê duyệt, hoàn thiện thị trường phát điện cạnh tranh, triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 3